you wanna love Now, give your smile to life Listen baby Dù sao thì đêm sẽ tan Nắng mai là trở về Người yêu ơi Xin anh hãy cười Còn đây sầu trong đáy mắt Tiếng thơ dài nao nề hàng mưa rơi chân chờ phút cuối phút cho nhau một nụ cười, một món quà đến từ dàn hợp ca của Huế trong ngày hôm nay. Cuộc sống với biết bao căng thẳng và lo âu và rất cần lắm những nụ cười như thế. Nụ cười sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy ấm lòng hơn, vui vẻ hơn. À, chúng ta thấy là ngày hôm nay thì à, đội của chị đã quyết định chọn một ca khúc. À, không biết đó có phải là một thông điệp đó là dù cho kết quả có là như thế nào đi nữa thì chúng ta sẽ mua mang mến nụ cười cho tất cả những khán giả không ạ? À? <laughs> À, thực ra mà nói thì cái nụ cười làm cho chúng ta cảm thấy yêu đời hơn. Cho dù chúng ta có gặp bao nhiêu buồn vui trong cuộc sống và có những cái điều khó khăn, nhưng hãy luôn luôn nở nụ cười trên môi. Và cái nụ cười này Mỹ Lệ cũng mong muốn đem đến là tặng cho tất cả trẻ em khuyết tật của trường chuyên biệt tương lai Huế. Vâng, Thưa quý vị, đó cũng chính là ý nghĩa và thông điệp của chương trình học ca tranh tài của chúng tôi góp phần mang đến nụ cười cho những mảnh đời bất hạnh trong xã hội và chúng tôi cũng xin mời à, chia sẻ từ phía anh Phan Đình Tùng với món quà đến từ dàn học ca của Huế ạ. À. Xin mời anh. À, với cái tiết mục này thì thực sự là đây là những uh, gọi là cá nhân xuất sắc của đội Mỹ Lệ và các bạn cất giọng lên thì mỗi mỗi bạn đều có một cái màu sắc rất là riêng và phải nói rằng uh, trình diễn của các bạn à, làm cho cái bài này nó bật lên cái phần ý nghĩa rất là nhiều đúng là à, tất cả chúng ta à, hãy dành cho nhau những nụ cười cho dù cuộc đời có ra sao thì điều đó sẽ mang lại hạnh phúc chúc mừng các bạn vẫn luôn cười như là nụ cười của đội trưởng mỹ lệ đúng không ạ à? À, thưa quý vị, ờ, quý vị cũng có để ý là trong dàn hợp ca của nữ ca sĩ Mỹ Lệ thì có nhiều giọng hát thể hiện solo rất là tốt và chính vì vậy họ đã kết hợp với nhau để mang đến cho quý vị một cái món quà trong cái đêm chung kết à, ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trước khi đến với món quà tiếp theo đến từ thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút.